định cư lâu dài. Sản phẩm tiếp theo là một lô đất hai mặt tiền ở Đông Thanh, Lâm Hà, diện tích 905 m2 có 200 m thổ cư, diện tích thực tế 1235 m2, sổ riêng xây dựng giá 7 tỷ, đất nằm hướng đông nam, đường nhựa ô tô. Hiện trạng trên đất có nhà cấp 4 gồm 3 phòng ngủ, 2 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng kho, phía trước kinh doanh cà phê, khuôn viên trồng hoa, rau, cây ăn trái và có hồ cá coi. Cách trung tâm Đà Lạt 20 km, nằm giữa thị trấn Đông Thanh, bán kính 300 m, gồm Ủy ban nhân dân, trường học, chợ dân sinh, khu dân cư yên tĩnh, thích hợp đầu tư đất nền, kinh doanh dịch vụ và định cư lâu dài. Tiếp đến là một lô đất ở Nam Hà, Lâm Hà, diện tích 10.000 m2, pháp lý mua bán văn phòng thừa phát lại, bao trích lục hướng đông nam, giá 1,3 tỷ, đường ô tô vi vu tận đất, cách Đà Lạt tầm 35 km, đất cao thoáng, view sườn đồi thoáng mát, hiện trạng trên đất có có canh tác cây ăn trái, thích hợp canh tác, thu hoa tức, lợi tức trên đất và kết hợp nghỉ dưỡng yên bình. Sản phẩm cuối cùng là một lô đất hai mặt tiền ở Nguyễn Hoàng, phường 7, diện tích 244 m2 sổ riêng xây dựng, giá 12,5 tỷ, đất nằm hướng đông nam, đường nhựa ô tô né nhau, cách trung tâm Đà Lạt tầm 4 km, 500 m tới chợ số 6 Sầm Uất, 3 phút tới trường học, cây xăng, công trình tín ngưỡng, ủy ban nhân dân và trụ sở công an, khu dân cư đông đúc, thích hợp kinh doanh căn hộ, nhà trọ, xây ký ốt cho thuê và định cư lâu dài.